Xin chào Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học Toy hướng đối tượng, bài học Polymorphism đa hình. Nội dung bài học Thứ nhất là về định nghĩa, cách tổ chức và sử dụng Overloading và Overreading Định nghĩa Toy Polymorphism Nhiều lớp kế thừa từ một lớp cha Ghi đè cùng một chức năng Overrider Mỗi lớp có thể có cách riêng để triển khai Override. Override ghi đè. Lớp con sẽ định nghĩa lại một phương thức của lớp cha. Trong phần thực hành, ta sẽ sử dụng lại class LDT của bài hôm trước và ta sẽ thêm một hàm ở class 6 du học sinh. Chúng ta sẽ ghi đè lại phương thức set name của lớp ông là lớp sinh viên chúng ta cũng sẽ truyền vào một biến n là kiểu string lớp uh, set name cũ của chúng ta thì sẽ không cho nhập tên hơn 15 ký tự chúng ta hãy cùng xem à, lúc nào sẽ được gọi ra chúng ta sẽ cùng gọi phương thức set name vì do du học sinh là người nước ngoài nên tên có thể dài nên chúng ta sẽ để cho tên của chúng ta độ dài tùy ý. chúng ta sẽ set name cho du học sinh Mina là Saklay Tục Tiệp Tục Tiệp tên của chúng ta đã dài hơn 15 ờ, ký tự rồi chúng ta sẽ lóc ra màn hình tên của sinh viên chúng ta sẽ dạy à, lệnh ở terminal nếu ai chạy đây lỗi thì có thể xem ở video bên dưới tôi đã à, để cách sửa lỗi khi chạy terminal ở trong Visual Code như vậy đã thành công Overload nạp chồng nhiều phương thức có cùng tên biến input nhưng nhưng kết quả trả về output khác nhau. Chúng ta tiếp tục đi vào thực hành overload nạp chồng tôi sẽ tạo ra một phương thức trước khi tạo ra phương thức thì tôi sẽ tạo ra một biến grade uh, điểm Tiếp đến là xét điểm, xét grade. Tôi sẽ chuyển một báo một biến g. Tiếp đến lại một uh, phương thức khác có hai tham số là điểm và kiểu giống như là thang điểm hệ số 4 hoặc thang điểm hệ số 10 cuối cùng ta sẽ định nghĩa do Rate tai hỏi chấm ở đây là chúng ta có thể truyền vào biến tai hoặc không đầu tiên ta sẽ xét điểm của đối tượng bằng à, biến à, tham số g tiếp đến thì ta sẽ in ra màn hình điểm một sinh viên ta sẽ cộng với à, điểm của sinh viên để hiện ra màn hình vì do biến à, tai có thể truyền vào hoặc không nên ta sẽ xét nếu tai không được truyền vào tức là tai ba số bằng ăn DeFi nếu không có chuyến tai thì ta chỉ à, lốc ra điểm thôi còn nếu mà còn bên tai thì ta sẽ lóc ra cả bên tai Điểm của sinh viên Kèm theo là hệ số Sẽ là biến ờ, tai của chúng ta chúng ta sẽ sử dụng phương thức set grade và kiểm tra cách thức hoạt động đầu tiên tôi sẽ chuyển vào mình biến điểm tiếp theo tôi sẽ chuyển vào hai biến hai tham số là điểm và hệ số điểm A và thang điểm hệ số 4 chúng ta hãy cùng kiểm tra như vậy là đã truyền ra cả hai phương thức overlap đã thành công Xin chào và hẹn gặp lại Nếu các bạn thấy video hay hữu ích hãy ấn nút like chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình